Hello hello, chào tất cả anh em đã quay trở lại với cái clip của mình Thì ok, mình là đen gáy to đây Thì hôm trước mình có làm một video thử thách gọi là đi lên sinh tồn xếp hạng Và anh thử tem ghép ngẫu nhiên xem có được hay không Thì hôm nay mình có một thử thách táo bạo hơn Đó chính là đi lên tử chiến xếp hạng Và anh thử tem xem có được hay không anh em nhá Anh em cùng đón xem nha Anh em nào có ý tưởng táo bạo thì nhớ comment nhá Mà trước khi đến với video thì anh em nhớ bấm like và share đăng ký kênh ủng hộ cho đen nha Rồi thì ok, let's go nào Thì ok, mình đã vào được trận đấu Và trận đầu tiên mình sẽ mua G18 anh em nhá thì chính G18 có thể cánh được tem anh em ạ còn ờ, M500 thì mình bắt khá lắm anh em vì ba này mình đang đẩy lên mình nghe tiếng bước chân ở đây mình đang đẩy lên nhưng mà mình bị thằng đằng sau nó bắn nó bắn lên à nó ăn shot mình à mình đã được đồng đội dựng mình lên mày cứ đợi đây tao sẽ trở lại Ok thì mình sẽ đặt cái lửa chạy ra và mình sẽ nhấp nhô mô cô với nó Nhưng mà không nên đâu thì mình đã thấy đồng đội mình đẩy qua và mình cũng sẽ đẩy theo đồng đội mình mình đẩy qua thì mình thấy nó đang bắn la đồng đội mình thì mình bắt nó nó lại chạy hơi bên kia thì nó lại có đồng đội của nó ra hỗ trợ nó thì nó lại bắt đồng đội của mình và nó bắt cả mình bắn cả mình và mình đã bắt nó thì nó đã núp đằng sau bờ tường mày chạy đi đâu hết thật <laughs> thì trận này theo mình đoán là theo nó chạy sang bên phải thế là theo mình cả theo mình cùng lôi ra thì đồng đội mình đã bắt lốc được một thằng Thế là team mình đẩy qua Nhưng mà không Mới chỉ bắn ốc được một thằng thôi Nhưng mà xong team mình đã bị bắn lỗi Thế là team mình bị đóng móc Thì mình đã nhìn được một thằng nó đang ở trên giàn giáo Thế là mình bắt nó Mình bắt nó hết thọt Nhưng mà vẫn không chưa hết thọt Thế là nó đã bật cỏ lên và nó luôn thì đồng đội mình đã bị động đồng đội mình có gọi mình vô cứu thế là mình có chạy vô cứu nhưng mà khi mình vô thì đồng đội mình cứu mình lại chạy ra thì mình đang đứng mình để xem thằng nào hay không thì mình đã bị một thằng mất dây nó cắt và đít anh em ạ à. nó cắt chỗ và đít mình thế là mình đặt keo ra và mình bật thêm một cái lửa chạy nữa nhưng mà không ngoài sầm dự đoán của mình thì mình đã bị thằng trên là giáo nó bắt mình thế là thế mình pha này đã bị rất là ẩu và thì khi đó đồng đội mình đã chạy ra để cứu mình nhưng mà không đồng đội ra rất là chủ quan thế là đã bị thằng trên là giáo là bắn lông thế là thằng ở bên cạnh bên kia nó đẩy qua là bắn đồng đội mình và thế là hết thua luôn à? không sao có thua anh em có làm lại nha sau khi đã bị thua trận đấy thế là địch đã động vào lòng tự ái của đồng đội mình thế là đồng đội mình đã bực lên và đồng đội mình bảo công thẳng sang bên kia luôn thế là mình đang đẩy qua thì mình thấy một thằng mất chạy nó đang định móc đi mình thế là đồng đội mình đã bắn đâu thế là mình bắn vào cái mồm nó và mình đã đẩy qua mình đang đẩy lên thế là mình phát hiện một hàng đang chui được lượng con điện, là mình bắt luôn hết thò chết mình lại đẩy qua có một thằng nữa nó đang bắt hà đồng đội mình mình đẩy lên và khi đó nó đang bắt hà đồng đội mình thế là mình đẩy lên để mình cùng đồng đội mình bắn nó nhưng mà khi mà mình chưa kịp đẩy ra thì đồng đội mình đã bị nó và thắng vào cái mồm nên là đồng mình bị lốc mình nhìn nó mình bắt nó nó đặt keo nó nhanh quá mình đuổi theo mình đuổi theo nó nhưng mà nó chạy rất là nhanh nó lượn lách rất là ghê đồng đội mình có bắn nhưng mà không kịp Ghê và mình đã đuổi theo nó Cơ, nó nổ lách rất là ghê Bay nó nổ lách Vâng Vậy thế là nó đã chui vào trong khổng tư tên Taylor để đánh nạt đồng đội mình Nhưng mà không, đồng đội mình rất là tinh Thế là hết headshot Trận đấu tiếp theo, mình bảo đồng đội mình hãy bình tĩnh Và mình đã đứng đây mình nhấp Nomoko Nhưng mà khi mà mình nhấp thì mình không thấy một thằng nào hết Thế là mình bảo đồng đội mình hãy từ từ và bình tĩnh Nào đồng đội mình cũng nghe mình Một người đã đẩy lên trên và mình sẽ móc qua bên này Để mình để ý xem có thấy thằng nào hay không Và khi đó mình đã thấy một thằng Một thằng nó đang nhấp Nomoko bên kia Thế là mình bật cốc lên nhưng mà nó đã trốn vào Nhưng nhưng mà mình đã không bắn được nó thế là mình đã thấy đồng đội mình đang bị bắt à mình đẩy qua mình đã đẩy qua mình để mình giải cứu cái đội mình khi mà mình đẩy qua thì mình chưa điên nào thế là mình vẫn cứ tiếp tục mình đẩy qua thế là mình thấy nó đang bơm máu mình bắn vào cái mồm nó hết thọt mình đang đây và mình đang đẩy qua thằng này thằng này không sót bắn mình nhưng mà tầm mới của nó quá là ngắn mình nhảy qua nó bắn mình hết thọt mình thấy một thằng bên kia nó bắt là đồ mình mình cũng đẩy quá và mình bắt một cái mồm đó hết đến tận ba nha mà thì trận này chính là trận kết thúc thì mình đã bảo đồng đội mình hai bắn bình tĩnh và đồng đội mình cũng đã cover và mình đồng đội mình bảo bắn hai bình tĩnh và mình đã đẩy qua bên này mình sẽ bắn chậm lại và mình còn đẩy một quả lết qua để xem nó có thằng ở check thằng nào ở đây hay không nhưng mà không có thằng nào thế nào mình đã vòng qua bên này để mình check xem có thằng nào hay không nhưng mà vẫn không có thằng nào thế là mình lại quay ngược lại bên kia thì mình thấy đồng đội mình đang bị lo bán thế là mình có ra mình cover cho đồng đội mình nhưng mà mình cái nó đang lúc vào Korea nhưng mà mình đã không bắt được nó thế là mình lại chạy ngược lại qua bên này để mình cover cho đồng đội mình ở bên này thì mình đã đẩy vô và mình đã nhìn được một thằng nó cũng đang đẩy vô thế là mình đã bắn nó nhưng mà nó đã chúi rồi nó bắn nếu lúc đồng đội mình bắn nó hết thôi mà vẫn chưa được thế là nó đứng đứng bơm máu mình bắn vào cái đầu hết thật mình đồng đội mình bảo mình cứu thế là mình đã cứu khi mình cứu xong đồng đội mình thì có một thằng nó đang đẩy qua thế là mình bắt vào cái mồm nó hết thật mình đang để ra để gạt thì mình đã bị một cái thằng mà bất dậy nó bắt nó đằng sau đi nó cắn vào cái đít của mình thế là mình đã nhanh tay mình đặt kêu ra và mình bắt ngược lại nó nó đã lưu vào cổ điện thế là nhưng mà đồng đội mình đã bị lốc hết trong một cái cuộc hỗn loạn này mình không biết gì mình đẩy quá một thằng nó đang bật bụi cỏ lên và nó bắn mình mình bắn nó nhưng mà mình không bắn trúng mình đặt kép mình nào bật à, chạy ra và mình để mình ngồi móc và mình bắn nó hết thọt mình đã lốc và mình nhảy mình bắn nó thằng kia nhưng mà hết thọt mình chết thì đâu mình mình đã cân bố thì chính cái trận này đồng đội mình đã bị tự ai đồng đội mình đã bảo là mày không cần phải bắn nữa cứ để bọn tao hãy nghỉ ngơi đi thế nào mình cũng nghe đồng đội mình mình cũng đang nghỉ ngơi thế nào mình cũng chỉ đẩy lên và hỗ trợ đồng đội mình nhưng mà mình chả được hỗ trợ được tí nào thế nào mình vẫn đang căm ke xem một thằng nào hay không để mình hỗ trợ đồng đội mình thì mình đã phát hiện một thằng nó đang đứng ở trên đèn giáo và đồng đội mình nhặt thính nhặt được cái mạng nhện đồng đội mình đã thả mạng nhện ra thế là quét được mấy thằng thế là đã biết vị trí của địch thế là mình đẩy qua mình trông một quả led qua mình đã dùng phóng lợn của mình và mình ném qua nhưng mà rất tiếc Phóng lợn của mình đã không cắm vào mồm của nó Đồng đội mình đã bắn vào cái mồm của nó Thế là nó đã bị lơ Thế là mình cũng để qua không vui cùng đồng đội mình Thế là mình đã nhìn thấy thằng áo đó Nó đang băng địch để bắn đồng đội mình Thế là mình nó bắn nó Thế là nó núp đằng sau cái cột kia Thế là mình chạy qua nhưng mình, mình mắc cái gương của xe tải Thế là mình đã đẩy quá Thế là mình lại chuẩn bị nhâm nhô một cô với nó Thế là nó cũng nhâm nhô một cô với mình Thế là mình bắn nó nhưng mà nó lại núp vào Mình lại bắn nó đồng đội mình đã xử lý Thế là bùi ra thì ok thì chắc là video mình cũng sẽ kết kết thúc tại đây anh em nào thấy hay thì nhớ like và share đăng ký kênh ủng hộ giúp đen nha cảm ơn mọi người rất nhiều anh em nào mà có những ý tưởng ờ, bá đạo thì nhớ comment xuống nhá mình sẽ làm nha anh em nha giờ thì bye bye cả nhà nha bye bye